thì trong các video ờ, vừa qua thì và cũng nhà trong các cái cuộc gọi của quý anh chị hỏi về hỏi về chiếc xe Outlander này về giá bán và chương trình khuyến mại của nó trong tháng 5 này như thế nào thì em cho, sẽ làm một video hôm nay để cung cấp tới quý anh chị bảng báo giá xe Outlander đời 2020 này với các chương trình khuyến mại và giá lăn bánh để anh chị lắm được thì đằng sau đây là chiếc xe Outlander bản 2.0 tiêu chuẩn thì xe này có 5 màu để quý anh chị lựa chọn đó Ờ, màu trắng như chiếc xe này và màu đen màu đỏ màu xám xanh và màu nâu để quý anh chị lựa chọn nếu anh chị nào ở tỉnh thì ờ, giá lăn bánh của nó là 890 triệu so với các thời điểm trước đó nó rơi tầm khoảng 900 đến 910 triệu thì mùa bây giờ thì nó cũng chênh lệch một chút anh chị ạ nếu anh chị trả góp thì sẽ cần tối thiểu là 250 triệu để sở hữu chiếc xe này với 250 triệu này thì à, quý anh chị đã bao gồm là 20% tiền đối ứng này và các chi phí lăn bánh của xe đối với anh chị nào mà ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn thì ờ, giá lăn bánh của nó là 930 triệu thì để sở hữu chiếc xe này đối với là anh chị nào trả góp thì anh chị sẽ cần tối thiểu là 290 triệu với 290 triệu này đã bao gồm là 20% tiền đối ứng và các chi phí lăn bánh rồi anh chị nhé Đấy. Thì lãi suất thì xe em đang tính là tạm là 0,78% một tháng và uh, số tiền anh chị phải trả trong vòng 8 năm là tiền gốc hàng tháng là anh chị rơi tầm khoảng 6,7 triệu một tháng là tiền gốc anh chị cố định còn tiền lãi thì nó rơi tầm khoảng 5,2 triệu anh chị nhé thì uh, tổng ra là tháng đầu tiên anh chị sẽ rơi tầm 11,9 triệu và lãi suất sẽ tính theo dư nợ giảm dần đó thì uh, chương trình khuyến mại của chiếc xe Outlander 2.0 tiêu chuẩn này thì bao gồm là bảo hiểm vật chất một năm này, dán kính cách nhiệt, uh, 3M và trải sàn da công nghiệp quý anh chị ạ. Tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu với quý anh chị về giá ờ, lăn bánh của chiếc xe Outlander 2.0 bản cao cấp. Thì nếu anh chị nào ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 025 triệu. Nếu anh chị trả góp thì sẽ cần tối thiểu là 300 triệu đồng để anh chị sở hữu được chiếc xe này. Cái 300 ờ, triệu đồng này bao gồm là 2% tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm rồi anh chị nhé. Còn anh chị nào ở trong ờ, Sài Gòn hoặc là Hà Nội thì giá lăn bánh của nó là 1 tỷ 057 triệu thì nếu anh chị trả góp thì nó rơi chị sẽ cần là số tiền tối thiểu là 340 triệu để sở hữu chiếc xe này Đấy. nếu anh chị ờ, vay 8 năm thì ờ, tiền gốc của anh chị sẽ phải trả là nó rơi tầm 7,6 triệu đồng là tiền gốc cố định và tiền lãi nó rơi tầm 5,9 triệu là tháng đầu tiên tháng tiếp theo nó sẽ tính theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé thì tổng ra là tháng đầu tiên anh chị sẽ trả là rơi tầm khoảng 13,5 triệu Đấy. lãi suất là 0,78% tháng um, chương trình khuyến mại của bản ờ, Outlander cao cấp này bản cao cấp này 2.0 này thì đang được tặng là cam 360 độ và dán phim cách nhiệt 3M và trải sàn da quý anh chị ạ thì để mà có mức giá tốt nhất thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số thai em để đây ạ trong video đó để được uh, em sẽ báo giá tùy từng thời điểm anh chị nhé chiếc xe 2.0 bản cao cấp này cũng có 5 màu như bản tiêu chuẩn anh chị nhé cũng là có trắng đen đỏ nâu và xám xanh để quý anh chị lựa chọn về ngoài ờ, bản 2.0 ở 2020 em đang giới thiệu đây thì ờ, bên em còn mẫu xe 2.4 hai cầu để quý anh chị lựa chọn Xe này là đời 2019 nên là có giá rất là tốt Giá nó chỉ có bằng với lại bản 2.0 cao cấp này thôi thì ờ, Nếu mà nó giá lăn bánh của nó nó rơi tầm khoảng 1 tỷ mốt Tùy theo tỉnh thành quý anh chị sống mà nó sẽ cao thấp hơn một chút để cụ thể hơn thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số thả, số điện hotline em để trong video này để em sẽ cung cấp cụ thể về nơi mà tỉnh thành anh chị sống thì là sẽ có giá lăn bánh cụ thể hơn ạ. Video của em hôm nay đến đây là đã kết thúc. Thì ờ, hy vọng là qua video này thì sẽ cung cấp được đầy đủ các thông tin mà quý anh chị cần. À, từ đó quý anh chị có thể là lựa chọn là xem là thời điểm tháng 5 này liệu nó có phù có giá xe Outlander nó có phù hợp với điều kiện tài chính của mình hay không.